chào mọi người quay lại kênh của mình hôm nay thì à, có một em rr à, mình sẽ quay video xem mà nó có những cái chức năng gì nó khác hay là giống con RX2 như nào thì cho anh em cùng xem nhé thì con rr nó ra cũng tương đối lâu rồi cũng có nhiều anh em biết rồi thì mình sẽ quay cho những anh em mà chưa biết anh em nào biết rồi thì à, comment ở dưới cho xôm đây bây mình à, quay đây trước mắt mình là con uh, à, XDJR thì cái điều đầu tiên mà mình nhìn thấy so với con RX1 hay là RX2 là cái kích thước kích thước của nó bé hơn con RX 2 và RX 1 cái con RX 2 ấy thì nó sẽ dài khoảng 75 cm con này thì chắc là 2 4 con này khoảng 65 tức là nó sẽ bé hơn khoảng 10 cm nó gọi là XDJ là tại vì nó sẽ chơi được USB vẫn cắm trực tiếp trực tiếp hai USB giống như RX2 RX1 nó sẽ làm à, hai bên USB mỗi mỗi cắm mỗi mỗi con USB một bên còn cái này làm giống RX2 là cắm hai bên vì cái USB 2 này nó sẽ có cái master rack này tức là lưu lại cái sách nhạc mình chơi cái kích thước nó bé hơn đâm ra là nó sẽ cái mâm này nó cũng sẽ bé hơn này và cái thanh tempo sẽ ngắn hơn cái con rời 2 cũng như rời 1 bên này thì nó sẽ có những cái cơ bản là hot kill này bit loop slip loop và bit jump những cơ bản cái phần à, mixer ở giữa này <clears throat> nó cũng sẽ có filter cái phần mixer ở giữa nó sẽ có filter um, này filter sẽ đi kèm kèm với cả cái đắp petro này cái pit này cái filter và cái noi ấn những cái này sẽ sử dụng vào cái này thì sẽ có vẫn là low mid high gain giống như cái hai master cái điểm khác nhau giữa con này với hai tiếp theo là cái màn hình này. cái màn hình nó, nó vẫn là màn hình à, LCD nhưng mà cái màn hình này có 6 inch thôi còn với cái hai nó là 7 inch mà nó có cảm ứng xếp bài một cái nữa mà khác nhau tương đối nhiều này là cái effect là con RR này nó sẽ có ba cái effect thôi echo này thì vượt vào cái plunger đấy thế khác nhau còn đấy hai sẽ nhiều hơn nhưng mà với giá tiền à, một con thì gần 26 triệu một con khoảng 40 triệu thì như này là ok rồi mà mình chơi chỉ chơi những cái như này thôi nhiều khi cũng không chơi hết đâu đấy tương tự như à, bên phải là bên trái cũng giống hệt thôi trên này thì nó có cái à, để dùng cái mic sẽ có cái đường à, to nhỏ này này là cái hai cái nút để quay lâu và hai tương tự như phải để mình bật cái màn hình lên xem là nó có giống à, giống con đấy hay không nhé đây cái màn hình nó này ví dụ như giấy hai là mình à, xếp bài mình sẽ ấn cảm ứng được nhưng con này không ấn không cảm ứng được nha mà mình phải dùng cái phím cơ này bằng nút vào ra mình vặn này tìm bài nào có phần A phần B thì mình, mình ấn xuống thế ra đấy nó sẽ không à, cảm ứng được giống như là cái con giấy hai cái con RR uh, này nó có giống cái màn hình nó giống con RX2 ở cái chỗ là nó là màn hình uh, RGB RGB là gì RGB là cái màu này nó có nhiều màu này không phải màu đơn sắc một màu xanh không đây mọi người thấy không có màu đỏ này màu tím này xanh này đấy thì còn cái con này cái màn hình con này nó sẽ hơn con RX1 nha hơn là nó sẽ có màu đa sắc gọi là màu RGB này cái đấy một nó to hơn nó là 7 inch nó chỉ ra được màu xanh màu đơn sắc thôi vì con này nó ra sau vẫn có quang thai như đấy thứ hai nhé đấy bật xong thì mình à, quay sơ sơ cái con RR cho mọi người à, cho anh em xem xem là nó có gì đặc biệt cũng như là giống và khác nhau giấy hai tức là nôm na như này các con mà mọi người hỏi là con DDJ 400 hay là DDJ RB nhiều người hỏi là có chơi được à, hay là DDJ 1000 có chơi được USB không thì mình xin nói là những con nào nó ghi là DDJ ấy thì sẽ không chơi được cùng với cả USB mà sẽ phải phải kết nối với cả laptop tùy con ví dụ như con DJ à, 1000 hay là à, S, uh, DJ 1000 thì chơi đi Cubook này RB và DJ 400 chơi đi Cubook, DJ 800 chơi đi Cubook. còn những con như SR2 SX1 SX2 X3 nó sẽ chơi Serato SP3 sẽ chơi Serato Line thì cái đời XDJ này cái đời đầu tiên ấy, ngày xưa nó là con XDJ R1 nó chỉ chơi được một USB thôi một USB và nó có hai cái khay đĩa thì rất là bất tiện giả sử bất tiện ví dụ là mình chơi DJ trước mà chơi đang chơi USB thì DJ sau vào thì không có chỗ cắm USB là phải nhét cái đĩa vào nhét cái đĩa vào để chơi để DJ à, đang chơi rút USB ra cũng đấy mình cắm USB được thì nó rất là bất tiện và cái ra sau là cái XDJ Aero ấy thì nó lại không cắm được đĩa đấy thì từ cái đời uh, XJRX1 ấy, nó ra đời thì nó sẽ cải tiến hoàn toàn là cắm được hai USB hai USB thì nó tiện mà sách đi cũng tiện thì sau cái đời mà um, RX1 này nó sẽ ra, nó ra cái RX2 rồi con uh, XJRR thì những cái con đấy đều cắm hai USB và sau này nữa là XDJXZ cũng cắm hai USB và nó chơi 4 deck 4 deck mà con đấy thì rất là nặng đấy mình vừa quay sơ sơ con RR với cả giải thích như nào là XDJ như nào đi DJ cho mọi người thì chắc là thôi mình sẽ kết thúc cái video ở đây thôi anh em à, xem nhớ ấn à, đăng ký chia sẻ và like giúp mình video nhé để mình có động lực mình quay những video tiếp theo à, đến đây cũng à, đi kết thúc rồi chào tất cả mọi người